bạn ơi, mình là Tài, các bạn đang xem kênh Tài Kibo Các bạn ơi, hôm nay mình à, đi chợ Giáng sinh các bạn ạ Đấy Hôm nay là ngày đầu của tháng 12 Và cũng là cái dịp mà chợ Giáng sinh họ bắt đầu mở các bạn ạ Đấy, bây giờ mình sẽ vào chợ Giáng sinh Các bạn hãy theo mình nhé Các bạn ơi, hôm nay là ngày đầu tiên mà chợ Giáng sinh mở cửa này các bạn này Hôm nay vào Chủ nhật đấy chợ hôm nay à, được cái là không mưa các bạn ạ trời cũng hơi rét nhiệt độ hôm nay chỉ khoảng 0 độ các bạn này đó bây giờ cũng chưa nhiều người đi làm tại vì chợ mới mở các bạn ạ Đấy, các hàng quán họ dựng lên này các bạn ơi ở bên này thì cái chợ Giáng sinh nó một hoạt động mà thường niên các bạn ạ chợ sẽ mở cửa trong vòng một tháng trước khi Giáng sinh thì khoảng 2, 2, 23 tháng 12 là họ sẽ đóng thì họ sẽ mở trước đó một tháng 4 tuần đấy các bạn à, đi chợ Giáng sinh giống như một cái à, thú vui ở người bên này các bạn ạ ở chợ đấy có rất nhiều hoạt động vui chơi các bạn ạ để cho trẻ em này Đấy các bạn ơi rất là đông người đến chợ này Tầm này còn chưa đông tại vì bên mình nghĩ có khoảng à, 5 giờ chiều các bạn ạ Nhưng mà trời đã tối này này này Các bạn ơi ở bên này chợ Giáng sinh họ sẽ tổ chức ở cái, cái quảng trường chỗ nhà thờ các bạn ạ tường thì nhà thờ chính họ sẽ xây ở khu vực trung tâm các bạn ở ờ, mình đang ở Hanover thì cái ờ, quảng trường này là quảng trường nhà thờ này các bạn này đấy, nhà thờ chính Hanover ở phía bên này các bạn thì nhìn đây là nhà thờ chính Hanover này đấy còn cái khu này là phố cổ luôn họ tổ chức ở đây các thành phố khác thì họ thiết kế tương tự các bạn ạ và nơi phía sau mình là cái cây thông Noel này các bạn này đấy cây thông Noel lớn nhất nó dựng trước cửa của nhà thờ luôn các bạn này à, mình hy vọng là các bạn nghe được mình nói tại vì ở đây đang hơi ồn đấy ở xung quanh là các hàng quán này các bạn này Your ở đây có cả sân khấu nhá Đấy. các bạn ơi ở đây các ờ, cửa hàng các uh, shop nhỏ nhỏ các bạn họ mỗi một shop họ trang trí một kiểu khác nhau luôn tất cả đều riêng biệt không có cái nào giống cái nào các bạn ạ họ bán rất nhiều thứ từ đồ ăn này đồ uống rồi cả trang sức luôn các bạn ạ đồ trang trí các bạn ơi ở bên này ờ, khi mà đi chợ Giáng sinh ấy có một thứ đồ uống đặc biệt mà ai cũng thích uống các bạn ạ à. đấy là uống rượu nóng bên này người ta gọi là culivai các bạn ạ à. như ở mình thì hơi thích uống bia lạnh bên này họ uống rượu nóng các bạn ạ à. bây giờ mình sẽ đi mua rượu nóng để mình thử và mình sẽ quay cho các bạn xem các bạn ơi bây giờ mình đã mua được một cốc ờ, rượu nóng đấy các bạn này gốc Levi à, bây giờ mình sẽ thưởng thức nó rượu này nhẹ các bạn ạ rượu này chỉ có mấy độ thôi nhưng được cái là nó nóng và họ có cái cách để họ nấu bình thường các bạn ạ tức là họ giống như rượu vang mình giống rượu vang mình mua các bạn sau đó thì họ cho một số đồ vào bên trong chẳng hạn như họ cho thêm đường này các bạn họ có cục đường họ đốt cồn họ đổ rượu lên họ đốt đấy các bạn sau đó thì họ cho cho cam tùy theo cái vị mà mình thích uống thì họ cho vào ở siêu thị họ cũng bán loại rượu này các bạn ạ thì các bạn chỉ cần mua về và mình hâm nóng thôi mình nhớ chỉ hâm nóng chứ đừng có đun sôi tại vì đun sôi nó sẽ bốc hơi hết rất là thích các bạn ạ bạn ơi bây giờ mình đang vẫn đi ăn xong đi phố cổ đấy các bạn này đấy phía sau mình là những ngôi nhà cổ đấy các bạn ơi ở Hanover có cái ngôi nhà cổ nhất nó xây dựng từ thế kỷ số 16 các bạn ạ sau đấy các bạn tí tại vì là hôm nay trời lạnh nên mình phải quàng khăn nó hơi khó nói tí cái rượu nóng của mình vẫn còn nóng đấy các bạn này đấy, bây giờ mình đang đi ra phía bờ sông này các bạn ơi ở bên này họ có một số hoạt động thì mình sẽ quay cho các bạn xem đấy vẫn những uh, quán này bán đồ ăn này rồi bán rượu lưu vai này các bạn này đấy rồi cả kem bông này các bạn ơi Ôi các bạn ơi, chỗ này nó có một quán bán thịt xiên nướng các bạn này Đây bây giờ mình sẽ vào quán này mình mua Các bạn ơi, mình đã mua được một cái rồi này các bạn ơi đã 8 đồng các bạn ạ Ý, Có cả bánh mì này các bạn ơi Một thanh rất là dài à. Quán này quá đông các bạn ạ thịt mềm các bạn ơi mình có thấy vị giống như kiểu mắm tôm với cả mẻ nhà mình ấy các bạn không biết họ ướp kiểu gì uhm. thêm cả bánh mì nữa các bạn ạ ừ, quá ngon các bạn ơi hèn chi món này là một món mà rất nhiều người yêu thích Đấy các bạn ơi, chỗ nào thấy bán rượu Club Vai các bạn này Club Vai có nghĩa là rượu nóng các bạn ạ Đấy giống như nhà mình có trà nóng, bên này có rượu nóng các bạn ơi Hay không? Ôi các bạn ơi, chợ ngày càng đông các bạn này Ôi, càng ngày càng đông luôn bạn ơi ăn xong cái uh, thanh thịt xiên cũng lưng lửng bụng đấy các bạn ạ bây giờ mình tiếp tục con đường ra đến uh, cái khu bờ sông đấy phía sau mình vẫn là những ngôi nhà cổ các bạn nữa nhé đấy họ trang đàng trang hoàng đèn đẹp không các bạn này đấy dịp giáng sinh bên này giống như là tết nguyên đán cho mình các bạn ạ nhưng bên này họ làm lớn hơn các siêu thị rồi trung tâm thương mại giảm giá hàng loạt luôn Đấy, bạn nào mà muốn mua đồ gì giảm giá inbox mình nhá các bạn nhé Đấy, mình sẽ mua hộ cho các bạn Bạn ơi, đây rồi mình ra đến khu ờ, gần bờ sông các bạn này Thì trước màn mình đấy là bảo tàng lịch sử Hanover các bạn ạ Đấy, cho nên khu này họ trình bày những cái thứ liên quan đến lịch sử đấy các bạn này Đấy, phía bên trái mình đang đứng này Đấy, giống như một khu vườn luôn à nhầm khu rừng các bạn ạ không phải vườn đấy rất nhiều cây thông được chặt ở đây họ trang trí đấy các bạn này bên trong thì nó chỉ là một cái restaurant thôi các bạn ạ một cửa hàng à, đồ ăn đồ uống đấy các bạn ơi đấy các bạn ơi chỗ này là cái góc chụp ảnh à, đẹp thần thánh của Hanover các bạn này đấy nhìn đến tòa nhà cổ này nhà thầu này Đấy, và rất nhiều người đi đến chợ Giáng sinh các bạn ơi Ôi các bạn ơi, chỗ khu này họ có những trò chơi cổ này, bắn cung các kiểu này các bạn này Đấy rồi một người ta mặc trang phục cổ các bạn ơi Trang phục những thế kỷ mười mấy mười mấy dạ. Các bạn ơi đấy con đường dẫn ra bờ sông các bạn này rất nhiều hàng quán Ôi, những cái chai rượu cổ này các bạn này Chỗ này mình còn gửi cả mùi khói đấy các bạn ơi Đấy các bạn ơi Ngửi mùi khói thấy nhớ ờ, ngồi nồi bánh trưng các bạn ạ một cửa hàng kiểu cổ nhá đấy giống trong phim cổ trang này các bạn này bên này bán đồ thủ công này các bạn này bên này bán những cả những cái vật là trang trí và kiểu cổ các bạn ạ có cả chỗ chụp hình đấy các bạn ơi các bạn ơi bây giờ mình sẽ thử tiếp một cái món nữa đây là bánh rán nhỏ nhỏ này với cả đường nóng hổi các bạn ạ Đến qua đây. Mình thấy đi chợ Giáng sinh rất là hay Vừa trải nghiệm những thứ hiện đại Ở phía bên kia với uống rượu lui vai Bên này này sang phố cổ các bạn này Rồi những hoạt động mà từ cổ người ta mặc trang phục cổ rồi những trò chơi cổ đó các bạn ạ rất là thú vị nếu mà các bạn có dịp thì à, hãy đến với châu Âu hãy đến với nước Đức và trải nghiệm Giáng sinh ở đây các bạn nhé và bây giờ mình sẽ phải tạm biệt các bạn đây cảm ơn các bạn đã xem video này của mình và nếu các bạn thích video này của mình thì à, đừng quên nhấn nút like và nhớ subscribe kênh của mình đón xem các nội dung tiếp theo nhé các bạn nhé cảm ơn các bạn rất nhiều tạm biệt bye bye